Tuy nhiên hiện nay sau một thời gian sử dụng có hiệu quả, một số người vẫn đặt ra câu hỏi, liệu uống sữa non-alpha lipid lâu dài như vậy có tốt không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn xem hết chương trình này nhé. Câu hỏi 1. Uống sữa non-alpha lipid lâu dài có tốt không? Sữa non-alpha lipid là sản phẩm thuộc dạng sữa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Khi sử dụng sản phẩm sẽ mang lại nhiều tác dụng tích cực đối với người tiêu dùng có thể khẳng định được rằng uống sữa non alpha lipid trong thời gian lâu dài là vô cùng tốt. Vì cơ thể chúng ta hàng ngày luôn tiêu hao các chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng vận hành các hoạt động sống hàng ngày của cơ thể, bên cạnh đó mỗi ngày cơ thể chúng ta cũng có hàng trăm tỷ tế bào chết đi và được thay thế bởi những tế bào mới, vì vậy cần phải bổ sung dinh dưỡng thường xuyên và lâu dài để cơ thể có đủ chất giúp xây dựng các tế bào mới, phục hồi các chức năng và bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh, Đặc biệt hơn trong sữa non-alpha lipid có chứa hàm lượng lớn các kháng thể tự nhiên. Khi sử dụng lâu dài thì các kháng thể này giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, tạo cho cơ thể một màng bọc trước sự tấn công của những yếu tố gây hại có từ môi trường sống xung quanh. Đồng thời khi thời gian sử dụng càng lâu thì sức đề kháng cơ thể càng tăng, từ đó tạo ra hàng rào càng chắc chắn hơn, giảm thiểu được các tác nhân gây bệnh. Sử dụng lâu dài còn giúp hình thành được một hệ miễn dịch khỏe mạnh, các tình trạng như ốm vặt, cơ thể thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết dẫn đến cảm cúm, ho, sốt, được cải thiện. Ngoài ra sữa non-alpha lipid cung cấp một nguồn năng lượng lớn giúp cuộc sống tươi vui hơn, cơ thể từ đó cũng năng động hơn, giảm thiểu được stress trong công việc. Các lợi khuẩn có trong sữa non-alpha lipid khi sử dụng lâu dài sẽ tạo ra hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp đào thải độc ruột. Cải thiện các hiện tượng liên quan đến bệnh viêm loét dạ dày, táo bón, đầy hơi, các canxi ion có trong sản phẩm giúp khôi phục lại các sụn, mô xương, cải thiện các hiện tượng thoái hóa đốt sống, đau lưng, đau thần kinh tọa, viêm khớp. Bởi vì những bệnh này muốn chữa khỏi, cần phải có thời gian, vì vậy dùng sữa non-alpha lipid trong thời gian dài rất tốt cho các bệnh này. Bên cạnh đó sữa còn cung cấp một số vitamin như vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, hỗ trợ cho quá trình chuyển hóa. Năng lượng cân bằng và hoàn thiện được quá trình chuyển chất bên trong cơ thể. Câu hỏi 2. Tại sao phải dùng sữa non-alpha lipid lâu dài? Vì sữa non-alpha lipid là một sản phẩm giàu những tinh chất quý giá, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao như vậy nên đã cung cấp cho người sử dụng một nguồn năng lượng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Đặc điểm nổi trội của sữa non-alpha lipid so với các sản phẩm khác đó là có nguồn gốc từ tự nhiên. Các thành phần hoàn toàn giống với sữa non của mẹ, không hề gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào cũng như hoàn toàn an toàn đối với cơ thể người sử dụng. Nên rất phù hợp cho việc bảo vệ tốt sức khỏe trong thời gian dài. Sữa non-alpha lipid được sản xuất bởi công nghệ hiện đại của tập đoàn New Imid. Đây là một tập đoàn tại New Zealand, được đánh giá đạt chuẩn quốc tế. Đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng của sữa trước khi đến tay của người tiêu dùng, được phân phối trên 18 quốc gia trên toàn thế giới đây là một sản phẩm đứng đầu trong top những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Câu hỏi 3. Đối tượng phù hợp sử dụng sữa non alpha lipid lâu dài, sữa non alpha lipid phù hợp với tất cả mọi đối tượng sử dụng. Từ trẻ nhỏ, người trưởng thành, đến người già, đặc biệt là còn giúp điều trị đối với những đối tượng mắc bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh loãng xương, bệnh liên quan về gan. Đối với trẻ còi xương, chậm phát triển, thường xuyên bỏ bữa, quấy khóc khi sử dụng sữa, thì sau khi sử dụng sữa non alpha lipid lâu dài đều mang lại kết quả rõ rệt, hệ đường ruột của bé được cải thiện, giúp hấp thu tốt các chất dinh dưỡng từ những nguồn thức ăn khác, từ đó cơ thể của bé khỏe mạnh hơn, phát triển hơn. Bé thường xuyên cảm thấy ngon miệng và ngủ ngon hơn so với trước. Đối với người trưởng thành và người khỏe mạnh, mặc dù cơ thể gần như luôn trong tình trạng tốt, tuy nhiên luôn tiềm ẩn những mầm bệnh gây bệnh, một khi sức khỏe bị suy giảm thì những mầm bệnh này sẽ phát triển. Vì vậy, thường xuyên chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, để đẩy lùi những mầm bệnh đó. Sữa non-alpha lipid khi sử dụng lâu dài sẽ góp phần bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người già thì quá trình lão hóa ra một cách nhanh hơn, cơ thể ngày còn yếu đi, quá trình trao đổi chất chậm lại. Vì vậy sử dụng sữa non-alpha lipid trong thời gian dài sẽ giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm lại, tăng cường chức năng trao đổi chất, đặc biệt hơn nâng cao sức đề kháng, phòng được rất nhiều bệnh về tuổi già, Đối với những người mắc bệnh mãn tính thì khi sử dụng sữa non-alpha lipid lâu dài đều đạt được những hiệu quả rõ rệt, như lượng đường trong máu được ổn định, tình trạng huyết áp không bị lên xuống thất thường, các triệu chứng xương khớp cũng thuyên giảm. Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến việc sử dụng sữa non-alpha lipid lâu dài. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy để lại comment bên dưới, chúng tôi phản hồi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem xong. Nếu thấy hữu ích, Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.